Alo. Vâng, à, xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh Huyền Trang soi cầu 01. À, đến với kênh Huyền Trang soi cầu 01 thì Huyền Trang hoàn toàn soi những cái đường cầu hay, những con số đẹp chốt cho anh chị em chơi và tham khảo hàng ngày. Và Huyền Trang soi cầu thì là hoàn toàn miễn phí. Huyền Trang không bao giờ thu bất kỳ các khoản phí nào của quý anh chị cả. Cho nên quý anh chị yêu mến kênh của Huyền Trang hãy nhớ rằng đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ Huyền Trang để Huyền Trang có động lực tốt nhất để Huyền Trang đưa ra những cái dự đoán cũng như những con số đẹp nhất cho anh chị à, em chơi tham khảo hàng ngày. Và ngày hôm nay xin cảm ơn 408 à, lượt xem của quý anh chị cũng như 15 lượt like của quý anh chị. Thì quý anh chị yêu mến kênh của Huyền Trang thì quý anh chị hãy nhớ đó là bấm vào nút đăng ký kênh. Đấy. Và bấm vào nút đăng ký kênh và sau đó à, quý anh chị bấm vào biểu tượng chuông nhé đấy và chọn tất cả thì à, để cho quyền lợi của anh chị đó là khi Huyền Trang lên video thì Huyền Trang à, quý anh chị sẽ nhận được những cái thông báo sớm nhất từ à, YouTube gửi về cho quý anh chị để quý anh chị tiện theo dõi và sau đó thì quý anh chị hãy nhớ rằng à, để lại cho Huyền Trang một nút like để động cổ vũ tinh thần cho Huyền Trang quý anh chị nhé và quý anh chị hãy nhớ đừng quên bình luận à, à, kênh của Huyền Trang bắt chuẩn hay là không chuẩn hay là con số ăn được hay không ăn được hoặc là các quý anh chị có những cái góp ý nào thì quý anh chị cứ bình luận nhé thì à, Huyền Trang sẽ luôn luôn thả tim và đọc những cái phản hồi của quý anh chị à, dành cho Huyền Trang hàng ngày và đây là cái giao diện chính của kênh Huyền Trang thì quý anh chị hãy nhớ rằng À, bất chút thời gian cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ cho Huyền Trang của anh chị nhé. Huyền Trang trẻ à, chốt ra những con số đẹp nhất, chuẩn nhất cho quý anh chị để chúng ta chơi hàng ngày đúng không ạ? Và trước mặt quý anh chị đây là các bản kết quả mở thưởng của chúng ta mở thưởng ngày thứ ba ngày 14 tháng 6 năm 2022 à, ở đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu. À, đối với đài Bến Tre thì chúng ta có đầu là con số 98 và đuôi là con số 24. Ở đài Vũng Tàu chúng ta đầu 292 và đuôi là con số 44. Và ở bạc liêu thì chúng ta có đầu là con số 05 và đuôi là con số 09 đúng không ạ? Nhìn các uh, bản của đầu lô tô thì à, quý anh chị có thể thấy ở chúng ta đầu câm ở, ở đầu bến tre có đầu một bị câm, à, đầu số 4 bị câm và đầu số 8 bị câm Đúng không ạ? Còn đối với đài vũng uh, vụng tàu thì chúng ta có đầu số 1, đầu số 3 à, là, là bị câm Và tiếp theo chúng ta có đài bạc liêu thì đầu từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì không có đầu nào công à, quá là tuyệt vời quý anh chị ạ thì à, xin chúc mừng tất cả những ai ngày hôm nay chúng ta theo trên kênh của Huyền Trang mà chúng ta có gặp được thắng lợi thì à, của Huyền Trang cũng xin gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người đúng ạ Huyền Trang làm kênh thì hoàn toàn là miễn phí rồi Huyền Trang không bao giờ thu bất kỳ khoản phí nào của quý anh chị cả mà Huyền Trang đây Huyền Trang sẽ à, đến cái bản chốt số của quý anh chị cho Huyền Trang à, ngày à, hôm qua Huyền Trang có chốt cho quý anh chị đây ạ thì ờ, Huyền Trang sẽ mở nhỏ lại cho quý anh chị nhé để chúng ta cùng uh, tiện đối chiếu tiện đối chiếu với nhau đây chờ Huyền Trang đây ạ thì, thì đây ạ quý anh chị có thể thấy thì ngày hôm qua Huyền Trang có chốt cho quý anh chị ở ờ, đầu tiên uh, chúng ta đến với đài Bến Tre quý anh chị nhé Huyền Trang có chốt cho quý anh chị Bến Tre là 58 và 65 thì chúng ta cùng kiểm qua các các bạn nhé từ đây à, Bến Tre thì 58 và con 65. Thì đây các bạn ạ, chúng ta đã có nổ con 65, hai nháy các bạn ạ. 65 hai nháy và 56 có luôn quý anh chị ạ. Rất tuyệt vời, nổ tưng bừng rực rỡ ở đài Bến Tre cho quý anh chị hai nháy tưng bừng con lô 65 đúng không ạ? Thì quý anh chị còn chân trừ gì nữa, hãy để lại cho Thanh Hương một nút like cũng như ấn đăng ký kênh à, để cổ vũ tinh thần cho Thanh Hương quý chị nhé. Quá tưng bừng rực rỡ đúng không ạ? Ở trên kênh, à, Thanh Hương có chốt những con đường cầu, những con số thì lọc hoàn toàn là chuẩn xác cho quý anh chị chơi rồi. Tiếp theo thì à, chúng ta nổ tưng bừng ở Bến Tre hai nháy với con 65 và chúng ta cùng điểm qua ở Đài Vũng Tàu. Đài Vũng Tàu thì Thanh Hương có chốt cho quý anh chị con 66 và con 54. Đúng không ạ? thì nhìn qua à, thành hương có đây thành có tắt cho cái cây ở đài bến tre xong rồi thì thành hương tắt các bạn nhé để thành hương tiếp tục thành hương đến với đài vũng tàu cho quý anh chị cho chúng ta dễ nhìn đúng không ạ 66 và con 54 nhìn trên bảng kết quả thì chúng ta có thấy con 54 và con 66 đã xuất hiện các bạn nhé quý anh chị nhé bốn con số 6 quý anh chị ạ <laughs> thật là kinh khủng khiếp Ờ, quả thật là một ngày quá tưng bừng rực rỡ cho quý anh chị rồi. 54 thì chúng ta không có, chúng ta có con 66. À, tiếp tục nổ tưng bừng con 56 ở đài bến xe, à xin lỗi quý anh chị, con 66 đấy. Và tiếp theo thì à, ở đài Bạc Liêu, không biết chúng ta liệu chúng ta có nổ được con nào hay không. Bao lô ở ờ, đài Bạc Liêu là con 69 và con à, 23. Đúng không ạ? 69 và 23. 68 quý vị à, 69 có không liệu 69 và con 23 có không ạ 69 và con 23 để chúng ta cùng điểm qua lại xem quý anh chị nhé 69 và 23 69 tiếp tục con 23 của chúng ta đã nổ 69 thì rất tiếc nó về 96 quý anh chị ạ đây nó lại về lộn sao thì à, không còn gì để nói nữa rồi quý anh chị ạ ba đài chúng ta đã nổ tưng bừng không có đài nào chúng ta không ăn cả chúng ta ăn à, đài bến tre hai ngày đài vũng tàu chúng ta ăn là con số 6 và tiếp tục đến đài bạc liêu chúng ta bao lâu còn hai ba chúng ta đã nổ tưng bừng chúc mừng trên tất cả các bạn quý vị anh chị ngày hôm nay chúng ta có theo trên à, kênh của huyền trang thì hãy nhớ để lại cho huyền trang một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ huyền trang đúng không ạ huyền trang soi cầu hoàn toàn miễn phí rồi nổ tưng bừng rực rỡ thì quý anh chị à, còn chần chừ gì nữa hãy để lại những cái lời bình luận tốt nhất cũng như những cái lượt like để cổ vũ tinh thần cho Huyền Trang quý anh chị nhé. Và sau khi đến với những cái kết quả cũng như những cái dự đoán à, và sàng lọc thì Huyền Trang sẽ đến phần chốt số công khai cho quý anh chị vào ngày mai. Đó là ngày 15 tháng 6 năm 2022. Thì à, Huyền Trang sẽ đưa ra những cái dự đoán cũng như những cái đường cầu tốt nhất cho quý anh chị vào ngày mai quý anh chị nhé. Rồi, đối với ngày mai của chúng ta là ngày thứ tư thì à, xin lỗi à đúng rồi. Ngày mai của chúng ta là ngày thứ tư thì là ngày 15 tháng 6 năm 2022 thì đối với đài, chúng ta sẽ có ba đài đó là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Đối với đài Đồng Nai thì à, Huyền Trang sẽ bao lô cho quý anh chị đó là con con 54 54 và con 96 Và đài Cần Thơ thì Huyền Trang sẽ chốt cho anh chị em tham khảo bao lô đó là con 56 và con 45 Rồi thì à, đối với đài Sóc Trăng thì Huyền Trang sẽ có con cho quý anh chị bao lô đó là con 84 và con 02 và bao lô đầu đai cho ba đài thì chúng ta sẽ có con 65 09 78 và con 63. Trên đây là những con số cho Huyền Trang chốt cho anh chị em tham khảo vào ngày mai, ngày à, thứ tư, ngày 15 tháng 6 năm 2022. Thì quý anh chị em à, có yêu mến kênh thì cũng à, để lại cho Huyền Trang một nút like cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ cho Huyền Trang để Huyền Trang có những cái động lực tốt nhất à, đưa ra những cái dự đoán những con số chuẩn xác nhất cho quý anh chị để chúng ta chơi hàng ngày đúng không ạ? Và À, Huyền Trang cũng nói rồi, Huyền Trang soi cầu và đưa ra những cái dự đoán hoàn toàn là miễn phí cho quý anh chị để chúng ta chơi hàng ngày. Cho nên quý anh chị hãy nhớ rằng mất chút thời gian để lại cho Huyền Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để hộ Huyền Trang. Để Huyền Trang có động lực tốt nhất, Huyền Trang à, đưa ra những cái dự đoán tốt nhất để giúp cho tất cả quý anh chị để chúng ta chơi chúng ta vào bờ hàng ngày đúng không ạ? Và cuối video thì Huyền Trang xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai khung giờ này. À, Huyền Trang xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chúc cho tất cả quý anh chị, cô dì, chú bác chúng ta ngày mai chúng ta phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn và quan trọng đó là chúng ta có những cái sức khỏe, có những, những cái niềm vui hàng buổi chiều buổi chiều hàng ngày quý anh chị nhé. Huyền Trang xin kính chào và Huyền Trang xin gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai. Alo, xin kính chào ạ.